Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cho bắt Nguyễn Lân Thắng khẩn cấp, Tô Lâm, Đinh Tiến Dũng hay ai khác đã chủ mưu. Vào chiều ngày 5 tháng 7, cộng đồng mạng đã xôn xao tin đồn ông Nguyễn Lân Thắng, một Facebooker, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng tại Hà Nội vừa bị bắt giam. Khoảng 1 giờ sau đó thì báo chí nhà nước đăng lại thông tin và xác nhận ông Thắng đã bị bắt. Ông Nguyễn Đình Thắng làm chủ một tài khoản Facebook có hơn 150.000 người theo dõi. Đây là một lượng fan rất lớn. Việc đăng lại những bài viết phản ánh những tiêu cực của chế độ, dù là những phản ánh đúng cũng cho chế độ này sự run sợ. Với số lượng 150.000 người theo dõi, chính quyền không muốn những điều xấu xa của mình bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Lân Thắng đã bị bắt tại Hà Nội. Facebooker Nguyễn Lân Thắng bị bắt theo Điều số 117. Người nào có một trong những hành vi như sau nhằm chống nhà nước sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm, bao gồm làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân hoặc có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý. Phạm tội trong các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Gần đây, ông Nguyễn Lân Thắng ít hoạt động hơn lần trước đây. Trang Facebook của ông cũng chỉ thường chia sẻ lại những bài viết khác để cho bạn đọc tham khảo mà thôi. Việc bắt ông Nguyễn Lân Thắng được cho là rất bất thường, bởi lẽ thời gian gần đây người ta không thấy ông Nguyễn Lân Thắng có những hoạt động sôi nổi nào đáng chú ý cả. Đơn vị bắt ông Nguyễn Lân Thắng là công an của Hà Nội. Đơn vị này có thể chịu sự chỉ đạo của người đứng đầu thành phố đó là ông Đinh Tiến Dũng, cũng có thể là người đứng đầu của Bộ Công an đó là Đại tướng Tô Lâm. Chưa biết ai đã chỉ đạo nhưng chỉ có thể có một trong hai nhân vật này mà thôi. Ông Tô Lâm thì khá là năng nổ, ông Bộ trưởng Bộ Công an được ông Tổng phân công xử lý về vấn đề phía Bắc mà cụ thể là vụ Việt Á. Tuy nhiên hiện nay, vụ Việt Nam xử lý Việt Á đang lắng xuống và có lẽ ông Tô Lâm rảnh tay làm nên thành tích mới để báo cáo với ông Tổng. Đây hình ảnh Facebooker Nguyễn Lân Thắng. Còn về phần ông Đinh Tiến Dũng, ông này cũng đang im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài từ khi ông thay cho Vương Đình Huệ làm bí thư thành ủy Hà Nội. Nếu so với ông Nguyễn Văn Nên ở thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng ông Đinh Tiến Dũng âm thầm hơn rất nhiều. Ông Đinh Tiến Dũng khá giống với ông Hoàng Trung Hải trước đây, đấy là âm thầm ngồi ghế, không dám động tĩnh gì vì sợ bị khui ra sai phạm cũ như ông Linh La Thăng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ông Đinh Tiến Dũng muốn có chút thành tích để bắt đầu cuộc đua tranh giành chính trị thời gian sắp tới. Ngoài hai ý kiến đó ra thì còn có ý kiến thứ ba thì có người cho rằng vụ án Việt Á sắp tới sẽ bùng phát dữ dội và lại thời gian gần đây nhưng mặt trái của người đứng đầu chính phủ bị phơi ránh sáng quá nhiều nên cần làm một vụ chấn động để hướng sự chú ý của công chúng vào vụ án mới. Bắt một cá nhân nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn cho xã hội như ông Nguyễn Lân Thắng là một cách để hướng dư luận sang hướng khác tốt hơn. Như vậy thì rất có thể khả năng ông chính sẽ giật dây cho công an Hà Nội thực hiện vụ án này. Sau một giờ thì có tin ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt người ta đánh từ khóa Nguyễn Lân Thắng thì Google hiện ra tới 165 triệu kết quả. Điều này cho thấy độ nóng của tin tức là rất lớn. Nếu đây là ý đồ hướng xã hội quan tâm một thông tin khác thì đấy là một thành công của nhà cầm quyền. Đây là hình ảnh liệu có phải ông Tô Lâm chủ mưu vụ bắt ông Nguyễn Lân Thắng hay không? Hoạt động xã hội nói lên mặt trái của chế độ luôn là một rủi ro cho bất kỳ ai phải can đảm lắm người ta mới dám nói lên điều đó. Đã có những nhà hoạt động can đảm bị bắt. Trong đó có thể nói có người nổi tiếng gần đây bị bắt là nhà báo tự do Phạm Đoan Trang. Nói sự thật với chế độ này là một phần của sự nguy hiểm. Những người vì tiếng nói công tâm mà bị bắt thật đáng khâm phục. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Phạm Nhật Vượng bán tháo bom lửa? Có ai muốn làm Lê Văn Tám hay không? Chiếc xe 7 chỗ VinFast Lux SA 2.7 vừa cháy trên đường D Trung ương thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào khoảng 8 giờ 30 phút vào ngày 22 tháng 6, chính là giọt nước làm tràn ly. Đã đến lúc nhiều người dân phải đặt câu hỏi liệu rằng họ có bỏ ra tiền tỷ để sở hữu một quả bom lửa có đáng hay không. Với giá tiền mua xe VinFast Lux SA 2.0, người dân có thể mua một chiếc xe Toyota hạng trung dùng an toàn hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh chiếc xe bom lửa Lux SA 2.0. Không phải Phạm Nhật Vượng vì sản xuất xe điện mà bỏ xe xăng. Thực chất xe xăng ngày càng ế vì kém an toàn, trách nhiệm kém, hậu mãi kém, dùng lau ưu nước để dụ khách hàng mua được thời gian đầu, sau đó người ta quay lưng. Thêm vụ cháy chết người trong xe làm khách hàng hoảng sợ thực sự. Hiện nay xe VinFast Lux SA 2.0, bạc tỷ của ông Phạm Nhật Vượng giảm giá rất khủng, đến 600 triệu đồng nhằm tống khứ những quả bom lửa đi cho khỏi chứa hàng tồn kho này. Tuy nhiên, những quả bom này lại rơi vào tay người dân ham rẻ rất nguy hiểm. Sau khi áp dụng 3 voucher trị giá khoảng 200 triệu đồng cho mẫu xe Lux A2.0 thì số tiền mà khách hàng phải trả lại cho đại lý chỉ còn có 281 triệu đồng. Tiêu chuẩn đến hơn 478 triệu đồng, bản cao cấp rất rẻ, có thể nói VinFast đang bán tháo sản phẩm của họ, định giá bạc tỷ này. Thông báo rộng rãi trên báo chí mẫu sedan hạng E của VinFast Lux A2.0 được ưu đãi 8 tới 600 triệu đồng là một số đại lý cho phép áp dụng 3 volt trị giá 200 triệu đồng mỗi chiếc khi mua xe Lux A2.0. Để tránh người dân đàm tiếu thì VinFast thông báo rằng đây là chương trình ưu đãi được các đại lý đưa ra chứ không phải là từ nhà sản xuất VinFast. Nếu không có sự hỗ trợ của hãng, đại lý đâu có thể chịu nổi lỗ lớn đến như thế. Đây là hình ảnh đang bán tháo bom lửa. Cụ thể, VinFast Lux A 2.0 bản tiêu chuẩn có giá bán niêm yết là 881 triệu đồng. Khi áp dụng 3 Vox trị giá mỗi chiếc là 200 triệu đồng, thì số tiền mà khách hàng trả cho đại lý chỉ còn có 281 triệu đồng. Đối với phiên bản nâng cao, khi áp dụng 3 Vox 200 triệu đồng thì số tiền khách hàng phải bỏ ra cho phiên bản này là gần 349 triệu đồng. Tương tự, giá bán cho bản cao cấp sau ưu đãi là 474 triệu đồng. Mức giá bán mới của VinFast Lux A2.0 hiện nay chỉ ngang ngửa với giá bán của các mẫu xe hạng A như Hyundai i10 hoặc Kia Morning. Không riêng VinFast Lux A2.0, hai mẫu xe còn lại khác của VinFast là Fadi và SA2.0 cũng nhận được ưu đãi rất lớn. Cụ thể, khi khách hàng mua VinFast pha từ ngày 11 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7 sẽ được tặng 100% lệ phí trước bạ, trừ trực tiếp vào giá bán. Trong khi đó, mẫu xe 7 chỗ Lux SA 2.0 sẽ được giảm giá trực tiếp 80 triệu đồng cho phép phiên bản tiêu chuẩn và 60 triệu đồng cho phiên bản nâng cao và cao cấp. Nếu phiên bản Lux SA 2.0 mà khách hàng lựa chọn không có sẵn, VinFast sẽ hỗ trợ thêm 10 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian chờ đợi. Đến cuối năm nay là VinFast sản xuất sẽ không ra lò các loại xe xăng nữa. Loại xe có tuổi đời rất ngắn này không biết sau đó khách hàng sẽ tìm kiếm phụ tùng ở đâu để thay thế đây. Đây hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, người đang muốn tống sạch xe xăng. Hiện tại tương lai của xe điện chưa thấy gì. Đến hãng Tesla còn gặp khó khăn thì nói gì đến VinFast điện. Và liệu rằng VinFast điện có an toàn hơn VinFast xăng hay không? Đây là câu hỏi. Bạn có thể yêu nước bằng nhiều cách còn yêu nước bằng cách mua một sản phẩm mà chất lượng thả nổi, mà lại là ô tô thì thật sự nguy hiểm cho bản thân mình và cả gia đình. Ô tô là phương tiện rất quan trọng, nếu nó không an toàn thì nguy hiểm đến tính mạng. Không phải ngẫu nhiên mà dân Việt Nam dám bỏ tiền ra mua những chiếc xe thương hiệu lớn đến từ Đức, từ Nhật Bản. Ngoài sự sang trọng có giá trị thương hiệu thì nó cũng đảm bảo an toàn cho người ngồi trên chiếc xe hơn. Và nếu có xảy ra sự cố nhà sản xuất cũng có trách nhiệm hơn với sản phẩm của chính mình. Vì họ là những hãng xe lâu đời có kinh nghiệm và thực sự kinh doanh, sản xuất và bảo trì các xe do họ bán ra.